Thành phố Hồ Chí Minh 16 giờ 12 phút chiều 27 tháng 7 năm 2021. Kính gửi anh Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Đoàn Ngọc Hải là người lái xe cứu thương 51B 50744. Tôi đã chở 22 bệnh nhân và 8 người đi cấp cứu trong 11 tháng qua. Tôi đang đứng chờ hàng giờ đồng hồ ở trước số nhà 22 Trương Định, phường 6, quận 3 để chở một người phụ nữ 54 tuổi bị sốt và khó thở. Đúng như tôi dự đoán, cô ấy vừa đã qua đời. Tôi đã yêu cầu hai người lớn tuổi còn lại không lại gần người phụ nữ đã qua đời đợi cơ quan y tế đến xử lý. Chúng tôi đều đứng cách xa nhau 8 mét để trao đổi. Họ đang rất đau khổ, tôi đang trấn an họ.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 ngày 27 tháng 7, ông Đoàn Ngọc Hải, trước từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đăng bài trên Facebook theo dạng thư gửi Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nền. Trong thư có đoạn, tôi đang đứng chờ hàng giờ đồng hồ ở trước số nhà 22 Trương Định, phường 6, quận 3 để chở một người phụ nữ 54 tuổi bị sốt và khó thở. Đúng như tôi dự đoán, cô ấy vừa đã qua đời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 và hiện có 35.000 lượt thích và gần 7.000 bình phẩm và 9.000 lượt chia sẻ. Ông Đoàn Ngọc Hải gửi thư tiếp tới Bí thư thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đoàn Ngọc Hải gửi tiếp một thư tới Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sau khi báo trong nước đưa tin ông đã nói không chính xác về ca tử vong xảy ra với bà Ngô Tranh Châu, 54 tuổi tại thành phố này. Trong thư gửi qua hình thức đăng trên Facebook, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất và là người nổi tiếng về việc làm từ thiện, khẳng định một số điểm trong đó có chi tiết trái ngược với thông tin mà báo trong nước đã đăng. Vào khoảng hơn 16 giờ ngày 27 tháng 7, ông Hải qua Facebook gửi thư tới Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị ông nên chỉ đạo gấp sau khi xảy ra một ca tử vong mà ông mô tả là do các cơ quan của phường, quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa bệnh nhân đi bệnh viện. Vào chiều tối cùng ngày, một số báo chính thống trong nước đã dẫn lời bí thư quận ủy quận 3 thuộc địa bàn của bệnh nhân tử vong phản bác thông tin trên Facebook ông Đoàn Ngọc Hải và mô tả điều họ gọi là gây hiểu nhầm, có người mất liên quan dịch bệnh và địa phương không đưa đi cấp cứu. Báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng thông tin chia sẻ trên Facebook của ông Hải ngộ nhận rằng bà Châu mất do COVID-19 và địa phương không đưa đi bệnh viện cấp cứu và rằng bà Châu mất do viêm phổi hoàn toàn không liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Kết quả xét nghiệm của bà Châu là âm tính với COVID-19. Bài báo dẫn lời ông Phạm Thành Kiên, bí thư quận ủy quận 3, nói gia đình có cuộc gọi đến phường, phường Võ Thị Sáu vào lúc 13 giờ 36 phút và lực lượng y tế phường có mặt tại nhà người quá cố lúc 15 giờ 45 phút. Trong lá thư thứ hai viết vào khoảng 7 giờ sáng ngày hôm sau, 28 tháng 7, ông Đoàn Ngọc Hải nói rằng ông có mặt tại nhà của bệnh nhân tên Châu lúc 15 giờ 8 phút cho đến hơn một tiếng sau không có một cán bộ chức năng nào ở đó. Như vậy ít nhất đã có độ ven về thời gian có mặt của lực lượng y tế phường nếu có giữa phát biểu của ông Kiên và của ông Hải. Tôi không thích nói dối và càng không thể nói dối với chị Ngô Trân Châu đã qua đời vào chiều hôm qua. Tôi đã chưa bao giờ nói chị Châu âm tính hay dương tính với COVID-19 và tôi cũng chưa bao giờ khẳng định chị ấy đã bị nhiễm COVID-19. Người nhà bệnh nhân cầu cứu tôi đều khẳng định sốt và khó thở buổi sáng, kêu rất nhiều cuộc điện thoại cầu cứu nhưng đều trả lời không có que xét nghiệm nhanh, không có xe cứu thương, không có bệnh viện nhận nếu buổi sáng đưa đi ngay, có thể buổi chiều chị đã không qua đời, ông Hải viết. Trong thư này, ông Hải cho biết trợ lý của bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng đã được chỉ đạo liên lạc với ông để trao đổi một số việc liên quan như việc thu xếp chích ngừa COVID-19 theo đúng quy định cho mẹ ông. Nhưng ông nói ông không cần ưu tiên và rằng riêng cá nhân tôi đã nói bạn trợ lý rằng tôi nhường vaccine cho người khác cần hơn. Ông Hải cũng lưu ý lãnh đạo chính quyền cơ sở rằng việc xét nghiệm âm tính lần 1, lần 2, lần 3 chưa chắc đã không nhiễm COVID-19 bởi rất nhiều số liệu của ngành y tế khẳng định và rằng cán bộ thực thi công vụ cần nắm chắc điều cơ bản nhưng đặc biệt quan trọng này. Tôi luôn đấu tranh cho sự công bằng, tôi thích sự công khai, minh bạch, rõ ràng và phải trân trọng mọi tầng lớp nhân dân trên tinh thần xây dựng xã hội. Ở phần kết trong lá thư, ông Hải khẳng định điều ông gọi là anh Nguyễn Văn Nên và các cấp đang làm hết sức mình, nhưng đâu đó vẫn còn những thiếu sót và đó là điều không thể tránh khỏi trong một cuộc chiến đại dịch. Tôi chỉ mong cán bộ cơ sở luôn cháy hết mình vì dân và đừng bao giờ nói dối với dân, ông Hải viết. Hiện các báo trong nước chưa đưa tin tiếp về lá thư thứ hai của ông Đoàn Ngọc Hải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Ông Đoàn Ngọc Hải gửi thư tiếp